rồi xin được ở đây chào đón toàn thể quý vị và các bác anh chị mình nha ngày hôm nay mình ờ, sẽ có một chủ đề liên quan tới cái máy lạnh thôi thì ờ, hồi ờ, hôm qua hồi sáng chứ đúng ra hồi sáng có thực hiện một cái video về cái tủ lạnh mà sửa chữa cái tủ lạnh LG Inverter á thì nó bị hư cái bo nhưng mà cần phải sửa cái bo là bắt đầu mình mới ráp vô cho nó test thử ngày mai nhưng nếu mà có đủ thời gian mình sẽ qua bên cái cửa hàng của công ty mình sẽ quay video cho các bạn xem cái cách để mà xử lý cái vấn đề ga với thứ hai bấm ống của cái loại ga 600 thì ờ, mình xử lý làm sao cho nó khéo léo nó không có để mà phật lửa nha quý vị còn hiện tại bây giờ ngay lúc này chúng ta sẽ thực hiện một cái chủ đề liên quan tới cái ống độc thì các bạn cũng biết á giống như vậy nè trong một cái cái việc mà chúng ta đi lắp máy lạnh á thì ờ, nếu mà sử dụng cái ống mới như thế này nè ha, thì không có chuyện gì phải bàn thì nó không có gì khó khăn cả chỉ cần chải ống đồng ra à, và đặc biệt là ống dày thì cái chuyện nó hết sức là thuận lợi cho người thợ nhưng cái trường hợp khọp không may á, mình đi làm mình gặp phải những cái máy mà cái ống đồng nó sử dụng quá nhiều năm nó cũ kỹ rồi thì uh, chúng ta phải cách xử lý như thế nào ha cuốn ống ra làm sao rồi quấn xi si như thế nào để cho nó đẹp cho nó gọn nha quý vị các bạn thì bây giờ hiện tại đây mình có cái cuộn ống đồng chúng ta có hãy tưởng tượng xem là cái ống đồng này cái máy này nó sử dụng nhiều năm đi thì các bạn lưu ý nha nếu là đối với những cái máy mà sử dụng cái loại ống đồng mà nó khoảng chừng 5 giây mấy 6 giây thôi nó không được bảy gem như là cái cuộn này cái cuộn này là ống Thái Lan nha quý vị bảy gem cho nên ống đồng rất là dày cho nên cuốn rất là thoải mái tại vì bên cửa hàng của mình làm thì ờ, sử dụng ống đồng dày cơ mà, nó dùng để đi công trình ống âm luôn cho nên nó có độ bền rất là cao và các bạn biết nếu mà sử dụng cái ống khoảng chừng đâu là 5.8 6 gem á thì khi mà chúng ta chôn ống trong tường hoặc là chúng ta đi ông nổi luôn thì ờ, sử dụng những cái loại máy lạnh mà ga 32 á cái ống nó rất là dễ xì khoảng chừng tầm 2 năm 2 năm hơn là coi như là hư cái đường ống rồi ha, còn cái độ còn cái ống 7 em này thì độ bền rất là cao nha quý vị thì bây giờ cách thức á bây giờ mình muốn thực hiện cái video này để chị các bạn biết cách thức để chúng ta quấn cái xi quấn làm sao cho nó vừa ôm cái ống đồng vừa gọn đẹp ha thì dẫu biết rằng cái cái cái cái công đoạn mà quấn xi này không gì được khó nhưng mà có một số bạn á giống như là còn đang gần ghế nhà trường mình không có hình dung ra được cái cách quấn xi làm sao rồi treo ống đồng như thế nào quấn làm sao cho nó đẹp và cho nó nó gọn gàng ha thì đây mình sẽ thực hiện cái video này ngày hôm nay bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ trải ống đồng nha quý vị bây giờ có hai cách để chúng ta chở âm độc một là chúng ta à, sử dụng như thế này chúng ta để dưới đất như thế này đó mình để như thế này nè mình để ra mình giữ lại mình đè cái cái cái chỗ này nè đối với những cái ống mà nó mỏng á thì các bạn hãy lưu ý một điều mình để cho ngay ngắn vậy nè mình lấy cái tay mình đè xuống cho nó thải chặn thẳng thẳng cái cái duỗi thẳng cái ống đồng này ra bắt đầu chúng ta lăn lăn như thế này lăn dài ra hết luôn ha để mình à, sửa cái ống này bắt đầu mình à, sẽ lấy cái chân cái chân của mình á mình sẽ làm như thế này mình lấy cái chân mình sẽ đặt ở đây lại và chúng ta cứ trải trải như thế này ra chúng ta trải như thế này trải ra cho đến nào cái đoạn mà chúng ta cần nó chừng là một mét hai mét hay thậm chí ba mét thì chúng ta trải tới cái đoạn mức chúng ta yêu cầu cần thôi mình lấy cái chân như này mình đè là giữ là dưới giữ giữ hờ lên quý vị ống đồng đây đè lên này mình lăn đó đó cho đến khi nào nó nó đúng cái độ dài mà chúng ta cần sử dụng thôi rồi cái cách thứ hai đối với những cái ống cũ mà các bạn biết khi mà mình tháo lắp máy cho nhà khách hàng để chuyển từ nơi này qua nơi kia đó thì bắt đầu để chúng ta cần phải kỹ lưỡng hơn tại cái ống nó là cũ kỹ quá nhiều năm mà thứ hai gặp cái trường hợp ống mỏng nữa thì ờ, hơi khó chịu vậy cho nên mình phải lưu ý nha để mình cuộn lại thử cho các bạn xem rồi các bạn biết không khi mà chúng ta thay vì mình chải dưới đất cũng được cũng thôi các bạn nào mà lười lười chút xíu đó, chúng ta dựa vào trong tường các bạn lưu ý nha cái đoạn ống như thế này chúng ta cầm nè thì cái đầu ống chúng ta đưa sát vào trong tường mình bẻ thẳng ra trước nha đó mình bẻ thẳng ra thì để tránh tình trạng mà nó bị à, cụp ống chúng ta sẽ bẻ thẳng như thế này rồi sau đó chúng ta chải ha rồi sau đó chúng đầu là chúng ta tiến hành để chải cái ống này ra để mình quay cho các bạn xem cho dễ để có một mình mình à đây thì chúng ta cũng tiến hành sau khi mà dựa trong tường làm thì chúng ta cũng chảy ra mình chảy một đoạn cái gì đó mình lấy cái phần hào như thế này ha Ờ, đại khái là vậy để chúng ta sau khi mình chảy nó ra mình ờ, sửa cho cái đầu nó ngay ngắn lại ha rồi tùy vào cái loại máy là ống mô ống máy mono hay là máy à, à, tiết kiệm điện mà chúng ta sử dụng ha thì bây giờ nếu mà máy mono hay là loại máy gọi là máy thông thường á, thì chỉ dùng sử dụng hai hai dây thôi ở đây mình sẽ sử dụng hai cặp dây màu đỏ với màu trắng ha màu đỏ màu trắng nè màu đỏ là máy mono còn bây giờ cái trường hợp mà nếu mà máy inverter thì chúng ta phải sử dụng 3 giây hoặc là trường hợp đôi khi nó kéo dài là 5 giây tại vì ờ, có sử dụng thêm biến thế nếu mà đối với máy nội địa ở đây mình sẽ sử dụng ba màu là màu xanh nè màu ờ, ờ, trắng và màu đỏ thì tượng trưng cho ba cộng dây điện trả của cái máy lạnh nội địa của cái máy lạnh inverter nha quý vị thì bây giờ trước tiên như thế này chúng ta đối với một cái người mà mới các bạn anh em thợ mà làm lâu năm rồi thì mình không có gì phải bàn cả đối với họ cái trường hợp này nó nó, nó không có gì phải phải phải phải là coi video hay mất thời gian nhưng mà đặc biệt mình làm video này dành cho những anh em nào mà nói chung là người ta muốn có kiến thức về cái điện lạnh hoặc là các bạn có thể tự ý ra ngoài mua cái vật tư và mình mình làm theo cái cái ý riêng của mình ha quý vị ha thì ờ, nói chung mình làm cái video để mà chia sẻ quý vị các bạn về kiến thức của nó thôi sao nó mất à, đây như thế này thì uh, mình chảy nó ra mình lăn cái này ra trước đi đó chảy nó ra trước này cũng vậy luôn chảy ra đồng thời sau đó chúng ta sử dụng một cái vòng dây nữa là bay ba dây là cặp dây màu xanh này và điều đặc biệt chút xíu mà cái điều quan trọng mình muốn chia sẻ với gì các bạn là cái cách quấn xi ha, các bạn lưu ý nha đối với một cái máy mà chúng ta sỏ lô tay cái thế sỏ lô tay hoặc thậm chí là cái thế là siết cái ống mà để bên ngoài thì lúc nào chúng ta cũng trừ hao cái cọc dây như thế này mình quấn gọn lại cái đã mình quấn cho nó gọn như chỗ này đây nha đây thì chúng ta trừ hao lúc nào cũng từ cái đầu ống này ra đây nửa mét là đó đó, đó khoảng khoảng tầm như thế này khoảng nửa mét như thế này ha rồi bắt đầu chúng ta lấy cái lấy cái băng keo mình gia cố lại đây mình sẽ gia cố như thế này đây để chi cho nó cố định là nó, nó gọn gàng lại nó không có bụi nó không có bị uh, uh, chạy tới chạy lui đây thì coi như chúng ta sẽ trừ hao khoảng nửa mét là hai găng tay hai găng tay hơn đây khoảng nửa mét nha quý vị mình trừ hao từ cái đầu ống đồng này ra tới đây nửa mét đầu ờ, đoạn đoạn đoạn dây thế này rồi kể cả cái đường ống kia luôn mình đo cái máy lạnh thí dụ mà cái cái cái cái chiều cái độ dài của cái đường ống á nó tầm khoảng chừng 5 mét thì mình trừ hao cho 5 mét rưỡi nếu mà là 7 mét thì mình trừ hao là 7 mét rưỡi các bạn hãy lưu ý trừ hao khoảng nửa mét để làm chi để khi chúng ta cố định mà bẻ ống đồng á, thì lúc nào nó cũng sẽ đôi khi nó dẫn đến tình trạng thiếu hụt thì chúng ta cho nó dư già xỉu rồi các bạn để ý nha bây giờ thế này đối với một cái máy mà sổ đo tay thì chúng ta xếp gọn cái này lại xếp gọn lại như thế này à, xếp gọn lại để chúng ta đưa cái đường ống đồng này với lại cái cả dây điện này nè nó phải nằm ngay ngắn là hết mình chọt đi ra ngoài cái lỗ tường là rất là dễ à, nó sẽ giúp cho mình hạn chế được cái thời gian xử lý cái vụ này rồi mình vẽ gọn lại còn bạn lưu ý nha trên mỗi một cái ống đồng á, nó có cái kẻ như thế này nè đây cái kẻ như thế này kẻ đây thì nếu mà là một cái máy mà đi không có đi kèm giống nước á, thì chúng ta cứ để khỏe này trống còn đối với một cái thế một cái địa hình á, mà có ống nước thì chúng ta kẹp ống nước ở đằng sau lưng này và cái mặt trước của chỗ này nè là chúng ta nằm cái kẻ nằm ống đồng ở dây điện nằm đây tại vì á khi mà chúng ta đi đặt ở đây á thì cái ống đồng xi si mình quấn lại nhìn nó rất là đẹp còn nếu như các bạn nào một số bạn mà đi ờ, công trình ống âm á, thì người ta hơi vô ý xíu là vậy có những anh em thợ họ đặt ngoài đây nói chung khi mà quấn vô rồi nó lòi lõm giống như con rắn liều điêu nhìn rất là xấu mặc dù là chôn tường hoặc là ống nổi các bạn mình cũng khuyên các bạn nên đặt vào đây ha à, đó mà đặt gọn gàng hết còn bạn nào mà nói chung là, là cái thao tác kỹ thuật chưa có được chuẩn á thì chúng ta chịu khó mình lấy cái băng keo cứ khoảng chừng đo một mét hơn mình đo khoảng chừng một mét mình lấy băng keo mình dán lại một cái ha để cho cái cọng dây điện mình đừng chạy tới chạy lui mà mình quấn xi vô sẽ rất là đẹp đây đơn giản vậy thôi nè mình chia ra tầm khoảng chừng một mét từ chỗ này đó mình bắt đầu mình à, từ đầu này để ra tới đây quấn một cái rồi tới đằng đoạn đằng đây mình quấn thêm cái nữa đây chúng ta quấn thêm một cái đoạn này nữa ha để để cho nó cố định luôn đó chúng ta cứ làm dài dài dài dài dài vậy đó thì uh, thật sự là cái cách này á cái cách oxy này á, dành cho những cái bạn nào mà đang mới chập chững vào nghề còn những anh em thợ nào mà làm kinh nghiệm lâu năm rồi người ta không có cần phải làm như mình ha lưu ý các bạn nha mình làm như vậy là dành cho những anh em nào mà còn có giống như là chưa có nhiều cái tay nghề kinh nghiệm chưa có nhiều thì chúng ta chịu khó bỏ thời gian quấn cái băng keo lại cho nó gia cố lại nằm ở giữa cái đoạn đây còn cái mặt sau này đó thường là ta sẽ đặt cái ống nước về cái ống nước ờ, mềm ống nước mềm trắng á, của máy lạnh á, nó sẽ đặt ở đây ha rồi bây giờ mình sẽ quấn xi si. mình sẽ quấn một cái đoạn tượng trưng cho các bạn xem từ đây giờ tới đằng đó luôn thì quấn xi si này nó không gì mà khó khăn đâu chỉ cần là siết vô là được rồi nhưng mà nó không nhưng mà các bạn biết không một cái người thợ mà ta có kinh nghiệm á người ta sẽ quấn như thế này ha ví dụ như tôi quấn nè có nhiều bạn cứ nghĩ là quấn xi si là chụp vô các bạn lưu ý nha đây là cái chiều nè ví dụ các bạn nào quấn như thế này thì là quấn nghịch mẹ đó rồi nào quấn như thế này nè đó ví dụ quấn như đây thì nó nó khi mà mình xả ra thì nó nghịch nó không có thuận để mình làm thì các bạn lưu ý nha đây nè mình quấn đúng cái cách của nó là như thế này chúng ta đặt ngược như thế này lưu ý nè đặt như thế này để khi chúng ta siết lại chúng ta lăn thế cái thế cái tay chúng ta làm nó sẽ thoải mái hơn bạn lưu ý đặt ở đây lại ha rồi mình đưa vô đây mình chụp nó lại và cái tay của mình như thế này nè mình siết vừa thôi không có cần phải mà mà mà mà cứng cho dữ dội vô đây vừa vừa thôi rồi chúng ta đi xéo theo chiếc chiều kim đồng hồ à, theo theo theo theo đi theo ờ, xuống dưới thì theo chiều chiều xuống dưới cái tổ ống này nè các bạn nhìn ở đây cái canh khoan khoảng cách giữa cái hai cái đường quấn mình nó là khoảng bao nhiêu đây rồi chúng ta lăn theo rồi còn các anh em nào mà ta làm quen tay rồi người ta làm rất là nhanh ví dụ ví dụ nếu mà anh em nào quen quen, quen tay người ta sẽ làm lấy cái giò ta kẹp lại người ta kẹp lại thế này nó quấn không làm rất là nhanh đó thì ở đây mình đang làm thử cho các bạn xem thôi để mà các bạn hình dung ra được cái cách quấn xi si. chúng ta cũng siết cũng vừa vừa các bạn lưu ý nha có những bạn siết gịch rất là mạnh không có cần thiết phải làm như vậy chúng ta cũng làm vừa vừa thôi tại vì cái xi này cũng dẻo ha mình vừa nè đó thì các bạn xem cái khoảng cách giữa hai cái bước xi đi đi nha nó một đoạn khoảng nửa gian tay đổ lại thôi đó thì làm như vậy sẽ đỡ tốn xi thứ hai để nhìn nó thẩm mỹ cái đường ống chúng ta quấn đặc biệt trường hợp đối với những cái ống đồng máy lạnh mà đi ở trong nhà đó thì cái người khách người ta thấy mình quấn mà nó lòi lõm gì quá nó dây điện nó không có nằm vô khớp vô ngàm thì người ta cảm thấy không ưng ý người ta không nói nhưng mà cái người thợ mà làm kinh nghiệm rồi người ta sẽ xử lý trường hợp đó ha ví dụ các bạn xem nè ở đây mình bỏ lọt vô kẻ đúng không thì cái ống đồng gì rất là đẹp nhưng ví dụ trường hợp mình bỏ ngoài đây mình bỏ một cách vô tội dạ mình không có ý tứ á là mình nằm ở đây mình sẽ thấy cái cái này nó nổi lên rất là kỳ cái thẩm mỹ nó không có ha nè cái độ thẩm mỹ nó không có đây các bạn nhìn xem nè đây đây cho các bạn xem ví dụ mình làm vô ý vậy đây lúc thì mặt bên đây lúc thì ống dây điện nằm bên đây thì nhìn nó rất là kỳ cục đây các bạn xem nè đó thấy không ngay chỗ này nè các bạn xem đi cái đường dây điện này nó không nằm vô trong khớp đây mà nó đi cái kiểu mà quấn như con rắn liêu điêu thì nhìn rất là kỳ cục bây giờ mình sẽ sửa lại cho các bạn xem ha ví dụ như vậy mình quấn theo cái chiều mình ôm cái cậm si vô nha quý vị để cho nó thuận cái tiện cái cái thao tác của mình rồi có một số bạn cứ đè vô là quất đè vô là quất nhưng mà không biết lý do tại sao mà làm làm làm làm nó nhìn nó kỳ quá nó xấu quá mà cũng để luôn đây ví dụ như thế này hai các bạn xem làm chúng ta phải cho cái cọng dây điện này nằm vô rửa đây cứ quấn tới nó luôn làm như vậy thì cái đường ống khi mà nổi ở trong nhà đó ha nó nhìn nó cũng thẩm mỹ hơn là là, là, là cái kiểu mà quấn vô tội dạ nằm lung ta lung tung thì không có được thì lý do tại sao mà cái cái băng keo nãy mình quấn á là nó gia cố là nó giữ là cái kèm cọng dây điện này để chúng ta nhìn nó đẹp đẽ hơn rồi cứ như thế này chúng ta quấn quấn cho đến khi nào mà đến cái chiều dài mà chúng ta cần thiết thường á là mình cái bạn biết không dùng cái thước để đo ví dụ từ đầu ống cho tới đằng kia là bao nhiêu mét à, mình sẽ đo trước ở trên cái cục lạnh cho tới cục nóng là khoảng bao nhiêu mét mình chịu hao ra nha đó mình quấn như thế này rồi, rồi các bạn nhìn xem cái đường ống mà quấn á, cái cọng dây điện mà nằm vô cái kẻ giữa nhìn rất là đẹp nè đây ha bạn thấy không nó không có lòi lõm lung tung nó nhìn nó ôm nó sát vô cái cạnh luôn nó ôm nó sát vô cái kẻ này cái kẻ nằm đây nè nó ờ, ôm nó sát vô và mỗi một cái bước quấn á, nó cách nhau khoảng chừng nửa gang tay như thế này thôi các bạn coi mình quấn nè đây à mình ôm siết vô đây như vậy làm từ từ các bạn xem đây đó mình bó lại siết nhẹ lên cái bó lại còn những bạn nào mà ẩu á họ làm như thế này nè các bạn ẩu á thì là thế à quấn à cứ dày dày dày không à không có siết lại thì không có được phải siết lại cái này các bạn cái si khi mà mình làm mà quấn không chặt nó sẽ bị như thế này nè đó nó sẽ bị cái tay lúi ra thấy giờ, đó nó nhìn rất là kỳ cái tay chỗ này lúi ra nè nó hở luôn nó hở một đoạn như thế này là các bạn thấy cái tay mình thọc được còn mình quấn kỹ á, thì mình sẽ làm từ từ thôi mình cho nó hơi siết chút xíu ha đừng có siết quá cứng tại siết quá cứng á, cái sau này á, khi mà cái máy lạnh nó chạy đạt độ lạnh á, nó dễ gây cái hiện tượng là đơm nước ở cái cách nhiệt đây ta làm gọn lại đó thấy không thấy cái tay mình siết không đây như thế này thì mình quấn như thế này mãi cho đến khi nào chúng ta cảm thấy cái độ dài mà đúng như cái điều mình cần đúng đến, đến như cái độ dài mà chúng ta cần á, thì chúng ta ngưng lại ha đây ví dụ như thế này mình quấn hết cuộn xi này mình lấy băng keo mình gia cố cho các bạn coi đó để mình gọn lại ở à, lúc nãy chúng ta chú ý nha chúng ta lấy băng keo gia cố trước lại từng đoạn từng đoạn như thế á, thì nó sẽ uh, đẹp đẽ hơn chứ mà làm ờ, cái ống đồng nằm nổi trong nhà của khách hàng mà để nhìn nó lội lõm nhìn nó kỳ cục quá ví dụ các bạn à, đoạn ống là khoảng chừng tầm hai mét rưỡi nè từ đây cho tới đằng đó đúng không từ đây tới đằng đó thì khi mà chúng ta muốn ngưng lại chúng ta đừng có xé mình dùng cái băng keo à, bắt đầu mình giữ lại mình quấn như thế này nè quấn như thế này mình giữ lại à, để mà lấy băng keo mình gia cố lại thôi giữ nó lại thôi đây giữ lại rồi giống như cái đường ống nó dài quá mà chúng ta muốn di chuyển á, từ chỗ này qua tới chỗ kia hoặc là lên trên lầu thì bây giờ chúng ta sẽ cuốn lại bằng cách như thế nào bạn kỹ nha coi kỹ nha rồi để mình sẽ cuốn cho các bạn coi thì các bạn thấy không ở đây nè nó có một cái ờ, cái tì vết chỗ này ờ, cái cuộn chỗ này nó có hình tròn sẵn rồi thì chúng ta sẽ cuộn theo cái vành của nó luôn mình cuộn như vậy thì nó sẽ cái ống nó không bị cụp nha các bạn mình cuộn lại ha cái này cũng được rồi cuộn như thế này nè chúng ta đè lên như thế này đè ở dưới ở dưới đè thấy không mình đè lên dưới này là đi theo cái đường này nè các bạn thấy không mình phải để dưới nó có cái một cái cái cái, cái chịu là cái lực chịu lại để chúng ta cuộn lại cuộn như thế này đây à đó thì nó sẽ không bị cái vụ mà cụp ống chứ nếu mà chúng ta làm không kỹ ra cụp nè mình sẽ cuốn như thế này như luôn ở đây ha đó cuốn gọn nó lại rồi đặt tiếp tục ở đây mình sửa cho nó ngang ngang ngang ngắn lại nha sửa cho này ngang ngắn lại thì chúng ta cuốn nó sẽ rất là đẹp thì để mình di chuyển cho nó thuận tiện đó mà này, mình sửa lại đây. đây chúng ta cứ cuốn như thế này nè quý vị ta cuốn lại đó. rồi bạn nhìn thấy không cái ống đồng nó nó được gọn gàng như thế này chúng ta cầm đi thôi đó mình cuộn lại ống đồng nó gọn gàng như thế này đây thì khi mà mấy cọng dây điện này á nếu mà chúng ta cảm thấy ờ, nó rờm rà quá nó không cần thiết thì chúng ta sẽ dùng cái kìm cắt cắt bỏ những cái dây điện đây nhưng các bạn lưu ý nha khi mà cắt bỏ những cái dây điện này ví dụ mình đo cái đường ống là hai mét rưỡi thì chúng ta phải trừ hao là tầm 3 mét 3 mét mấy gì đó chứ đừng có nhiều quá nhiều quá dư bỏ ổn rồi đặc biệt cộng dây điện cứ tính ngay cái mí kết thúc của cái ống đồng mình cho nó dài nửa mét và ở đây cũng vậy nếu như chúng ta xác định là ở đây là ống đồng nó đã đủ rồi thì chúng ta trừ hao khoảng nửa mét ba cặp dây điện này khoảng nửa mét chúng ta lấy kìm cắt cắt ở đây thì đây là cái đoạn tiếp nối với lại cái cái cái cái cái, cái ờ, uh, cục nóng của máy lạnh còn phía này là phía cục lạnh của ờ, phía cái đầu vô ba cộng dây điện trả của cái cục lạnh như quý vị rồi đại khái là hôm nay cái đơn giản thế thôi chỉ muốn làm một cái video hướng dẫn các bạn quấn ống đồng tại vì ờ, có nhiều người mà họ làm một cái video ấy, ờ, họ làm cái ống đồng của họ anh em thợ á chắc có lẽ là những anh em mới vô nghề nhiều khi do làm mệt quá hay như thế nào họ quấn gấp quá dội vàng quá bắt đầu là có những cái hình ảnh của cái đường ống đồng nó không có đẹp thì mình muốn làm cái video này để hướng dẫn các bạn cụ thể hơn trong cái lúc mà cái cách mà quấn si ống đồng với lại cuốn cái ống đồng làm sao đừng có để đi cụp đối với những cái trường hợp mà ống đã qua nhiều năm sử dụng nha quý vị để mình cho mời các bạn coi cái đường ống như thế này nè à, các bạn thấy đó dây điện nó nằm đó đây các bạn thấy dây điện nó nằm ở lọt kẽ hết nè lọt vô cái kẽ hết đó còn cái hiện tượng đen đen này á cái hiện tượng đen này á, là do cái máy lạnh nó chạy lâu ngày nó gây nên cái hiện tượng bám nước bám hơi ẩm trên đống đồng mà cái không khí trong cái môi trường này có bụi và nó dơ cho nên nó dính lên trên cái lớp xi của cống đồng luôn quý gì ha thì uh, các bạn thấy ví dụ mình đi chúng ta đi ông nổi đi ông nổi mà đi như thế này nè đó đi nổi mà đi cái cái cái cái đường ống mà chúng ta đi gọn gàng lại nhìn nó đỡ hơn đâu quý vị ha nó lòi lòi lõm lõm nhìn nó kỳ cục quá vậy cho nên khi mà làm chúng ta cũng lưu ý tới cái phần mà ngoài cái việc mà làm kỹ thuật tốt thì chúng ta cũng phải để ý tới cái việc mà uh, thẩm mỹ của <laughs> cái cái việc mà đi máy lạnh nha quý vị ai chứ chúng ta là thợ mà mà giờ đi uh, làm lạnh tốt ngon lành thì cái chuyện đó bình thường rồi nhưng mà đài người thợ mà hơn nhau ở chỗ nó cũng phải có cái độ thẩm mỹ chút xíu à quý vị ha ok xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều à, đã dành thời gian để xem cái video này thì à, hy vọng rằng với cái video này sẽ giúp cho các bạn một cái kiến thức gì đó liên quan tới ngành nghề máy lạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo xin chào